thì điều chỉ có một cái má ân hận cho tới bây giờ má vẫn còn đêm đó má thấy có cái hiện tượng là hơi nặng một mình má trực má nuôi hai tháng à, trong bệnh viện và về nhà thì cái đêm đó má cứ nói bà ráng tới sáng này có mình má bên bà có cái gì má trở tay thì ráng vậy tới sáng thì mới kéo cái cái cái cái, cái xe của bệnh viện nằm á bà nằm nhà nha thì có thằng con ra còn trực đây nó ở trong nhà trong kia má chạy là thành em dạ yeah. em cái nghĩa của kháng chiến chín năm á bộ đội nhau thương nó lắm mà nó thì không xài không dùng cái máy móc gì người ta ra không có liên lạc được nó chạy ra đó chút xíu à báo cho nó cái tin là ba bị nặng dạ. con vừa tới cửa nhà nó thì ở nhà nó bảo má ơi ba đi rồi dạ. mà nước mắt tự nhiên má chưa có nói hết lời đó chưa có báo cái tin là ông đau nặng thì ông đi rồi trên đường về má chạy xe làm sao mà nổi em dạ, mới đi được phải về tới nhà chứ dạ. má cứ nói rằng ông chơi gì kỳ tôi nuôi ông bao nhiêu lâu tôi đi biểu mà chờ má về chút cũng được sao xíu rồi về tới nhà rồi tao quay đầu về liền về thì con nó ngồi đây nó trực ba đó bà má thôi má khóc bao nhiêu được ba có gì đó ba không muốn để cho má nhìn nhìn cái thời kỳ cuối cùng của ba khi ba ra má nghe cũng có lý đi ra đi vô dạ giờ là má phải ơi cho tụi con dạ. tham quan chỗ má ở đi chỗ ở hả dạ, dạ đâu đơn sơ ô oh, xin chào xin chào bộ đồ xanh xanh trong nhà là con gái phi yến phi yến đồ trắng trắng này là phi nga Trời ơi, phi nha Còn phi gì biết không? Phi điểu <laughs> Này hả, nghe hoài rồi Đây là phi thuyền Đó này là phi gì? Phi ngựa Phi ngựa Thôi, phi không Bây giờ má dẫn con đi tham quan uh, Mình đi thang máy đi Đi thang máy thử dạ, ha, dạ, ở lát đi dạ, bộ xuống ha dạ, Hai, ba và <laughs> lầu tư rồi đó coi Ồ. trời ơi ra đây đây quý vị bây giờ chúng ta đã đến với lầu ờ, bốn của nhà má phi điểu đó chủ Hay. cao nhất rồi đó nha thờ <laughs> phượng đây là thờ từ phật từ mẹ yeah. Dạ. quan âm rồi tới ờ, ông bà cha mẹ hai bên đó. rồi giờ tới một nha đây. quan nha ờ. đây chính là ủy ban dân thành phố tặng nghệ sĩ phi điểu nghệ thuật sân khấu cải lương hình thành và phát triển à, 100 năm 100 năm cải lương cái này cái ờ, tác phẩm này là của con trai họa sĩ hồng quân dạ. nó vẽ ba nó đó Huy dạ. Hiệu 55 năm tuổi à, đảng Cách đây 2 năm rồi Ồ, ờ, rất quý nha quý vị Đây là rất quý Đó. Ờ. Đây là phòng má Đây là tủ phục trang của nghệ sĩ Phi Điểu Tôi khám phá kho phục trang của nghệ sĩ Phi Điểu Âu dài công nha mọi người Đặc biệt có một cái bộ trang phục Sĩ quan Sĩ quan nha quý vị Có kia kìa kia kia đó có còn đó, thêm đó, đó, một bộ nữa Đó chính là bộ này là lon. có lon luôn lon, ha <laughs> bộ này chưa lon bộ này lên lon hey. chiếc áo dài của nghệ sĩ phi điểu ngọc lan thử à, ướm em thử mặc không vừa đâu anh ướm ơi, thử coi. em bự lắm đúng rồi cái bụng em bự lắm đúng rồi cái bụng em bự lắm cho nên là không có mặc vừa đâu đau lòng dễ sợ ở ờ, trong đó trời ơi đó trong, trong đó là đồ nữa vô đây vô đây Mấy là đồ phim không đó cái căn đàn này mới quý nè bà cố bà nội bà ngoại ngày xưa biết con đổi này kia không để lấy dí, lấy dí, lấy dí. em cũng muốn lấy dí ờ, lấy vía lấy vía đó trời ơi cái này ờ, thì lúc trẻ trẻ chút khoảng dạ. sáu bảy mươi cái này còn này ta tám chín mươi trở lên cái này là này là bà nội bà cố rồi đó à, dạ, mấy cái dây đó còn cái này còn cái này là mới nhiều còn đây là hình của con gái nghệ sĩ vì liễu đúng không <laughs> đây quý vị nhìn xem cái tấm hình rất là giá trị nha là hồi đây à, là năm hồi... 54 tập kết ra bắc hồi đó đẹp khác bây giờ đẹp khác đó à, là... quý vị bây giờ đẹp suốt ủa bố phan nhân là mất lúc đó là thọ bao nhiêu tuổi hả ma năm ờ, năm mươi lăm cái này là của thằng con nó mới uh, ờ, triển lãm nó đem nó để sĩ. thờ để thờ cho ba nó ở đây đẹp không đẹp không xuống đi dạ. má dạ. nha dạ. kính thưa quý vị bây giờ thì quốc thượng và ngọc lan đang ngồi trong phòng khách của nghệ sĩ phi điểu và trước mặt của quốc thượng đó chính là tam phi <laughs> tam phi bây giờ anh đố em biết nè cái tên phi điểu có phải là tên thật của cô không cô đợi chút xíu con xin phép con thay mặt cô đố nè ở đây á, là con với cháu là đều là xuất phát từ phi rồi Hả? Thì em nghĩ là phi điểu là tên thiệt của cô không phải à, tên thật của hả? cô là gì biết không tên gì nguyễn thị phi đúng không thiếu một chút chết hai cái phi này nguyễn thị phi phi từ cha sanh mẹ mới đẻ ra là phi phi dạ hồi đó tên tây á à. phi phi ni ni mi mi à. nhà cô á hồi đó nổi tiếng là pha mi dạ seri y dạ ba cũng y má cũng y ba cô tị má cô lý tí phi ni ghi bi à. còn tới phần này là phi nối thêm. Dạ. dạ ủa cô nhưng mà có cái giận y như vậy thì không biết rằng là cô có phải là người việt chính hiệu không cô hay là cô là gốc ở đâu người việt chính hiệu má vậy sao mà má lại à, chọn cái nghệ danh là phi điểu chắc là là má là khoái con đà điểu không hai đứa nó trật lứt cái chừng thôi đừng có đó trúng cái ghê trúng cái là phi thôi dạ. nó là nó cái nguyên cớ cái này nè cái ngày đó năm 45 à, dạ. gia đình má đi theo kháng chiến hết tên cũng y y y, y gọi là family series y mà tên dạ. nó tây dạ. tây mà ta luôn <laughs> mới đi vô chiến khu mới mấy mấy chú thôi thôi đừng có phi phi gì hết á nghe tao tây lắm bớt dạ. phi đi thì còn phi thôi mấy chú mới đặt ra mới nghĩ mấy ông cũng ngồi như tụi con bạn bằng hết đủ thứ phi rồi nó ờ, không nói giờ tao thấy nó đi đường lạc mà nó dám đi nhanh lắm một ngày phân công đi hai chỗ nó đi tới ba nơi đó đó đạt nhanh nhất trong loài chim tại ba cô hay chơi nuôi chim nhiều lắm Ờ, đặt nó là phi điểu là con đà điểu mặc dù đà điểu nó không có bay chạy rất nhanh chạy nhanh lắm thế hỏi thì con chị bác hay quá thì đặt luôn thế phải chú đặt luôn phi điểu lấy cái đó làm nghệ danh sau này dạ. luôn bây giờ là nhà này là hiện tại là có bao nhiêu thế hệ sống vậy má nếu nói đúng ra là bốn thế hệ tứ đại đồng đường wow. Đó. là có cháu cố rồi đó má đó má với ông phan đang là coi có, có cháu ngoại đây rồi cháu ngoại nó đẻ thằng thằng cháu thằng con nó là thành cháu cố phi yến thì nó có được ờ, con này là một con thằng em hai đứa đó được yeah. có thằng nhóc bên kia đó yeah. Dạ. hai đứa là được ba đứa cháu wow. một đứa cháu ngoại hai đứa cháu nội trời ơi rồi bây giờ con của nghe mà lớn lấy chồng lấy vợ nữa chưa còn nữa đó là con à, là... lên tới hàng sơ luôn rồi sơ sơ bà sơ sơ sờ sẫm luôn lan biết không cô phi điểu á thứ nhất là trước đây là cô là phát thanh viên diễn viên rồi sau này nữa cô là một nghệ sĩ mà tham gia đóng phim truyền hình rồi đến cái lúc mà sau này giới trẻ bắt đầu có mv ca nhạc thì cô cũng tham gia cô đóng phụ họa cho các bạn ca sĩ ôi má nhưng thay vì nghệ sĩ á thì thường là người ta sẽ hay chọn lọc những cái vai diễn và chọn lọc à, những cái chương trình để mà mình xuất hiện nhưng mà má thì sao tại sao má lại tham gia rất là nhiều các tiết mục cũng như là các lĩnh vực thực ra thì không có được quyết định nhưng mà mình có cái sự lựa chọn của mình yeah. Dạ. có nghĩa là mình thấy à cái vai đó nhân vật đó và ở trong một cái tiết mục đó mình thấy nó làm rất là lành mạnh những cái vấn đề toàn là nên làm thành ra rồi ờ, nếu có mời thì thường thường má hỏi cái giai đó bao nhiêu tuổi xuất phát từ cái gì ờ, mình cứ hướng hướng hướng vậy đó thì mình thấy được thì mình ok còn nếu mình thấy nó hơi còn lăn tăn cái gì mình chưa có tiện phát biểu ra thì mình từ chối nhẹ nhàng với cái lý do thôi thành ra sở dĩ má làm nhiều mấy cái vai bà bà ngoại bà nội bà cố thì nó xuất phát từ cái chỗ là một là tình thương hai là nghệ thuật dạ yeah. ra nếu được như vậy thì mình ok chứ có gì đâu khó khăn còn cá xe cá xiết thì đó không cần nó muốn trả nhiều trả à, thế à, khổ vậy đó ờ, rồi có những cái mà má tự nguyện làm không cho các em các cháu ở trường má không lấy luôn thậm chí không không ăn cơm với tụi nó là cho nó đỡ hồng cơm không đi xe tụi nó đỡ đến trước ta đi cái xe kia kìa gần gần đây nè gần ủng hộ nó em bằng mọi cách mà giờ còn chạy xe được không dạ vẫn chạy chạy qua ngày nào chạy hỏi gái hỏi cháu ngoại tụi nó đâu nó cần cản cản thôi đó hả má biết thôi bây giờ, thôi, bây giờ mình ra, tách nhánh rồi nha. dạ ừ. con có rất là nhiều cái câu chuyện về nghề nè về cuộc sống của má nè cũng như là về tình yêu của má nữa nên là con chắc con sẽ đi với má để con hỏi dạ để con trò chuyện với má rồi tôi sẽ trò chuyện với à, song phi thì mình tâm sự về chuyện tình yêu ba mất là hồi 2015 à, hả má Đúng rồi 2015 nay là 7 năm 7 năm Má nhớ ba nhiều không? Nhớ chứ Mấy năm đầu thì cũng còn buồn nhiều chút Dạ yeah. Bắn quá Mặc dù phòng đây Ba ở giường đó hoặc ở ngoài kia Ông hay nằm võng ở ngoài yeah. Dạ. Mình má nằm đây Chưa bao giờ ông lên cái giường này Từ hồi về cái nhà này tới giờ Khi em ngất thì mất tại phòng này luôn Đem về đây Ở bệnh viện đem về khi mà Bác sĩ bảo bó tay Mấy đứa con bảo đem ba về Có một cái thùng ống thở cho ông thở để nằm ở đó mua một cái giường của bệnh viện ở chứ đâu hai mươi ngày sau thì ông đi rồi điều chỉ có một cái má ân hận cho tới bây giờ má vẫn còn đêm đó má thấy có cái hiện tượng là hơi nặng một mình má trực má nuôi hai tháng à, trong bệnh viện và về nhà thì cái đêm đó má tôi nói bà ráng tới sáng này có mình má bên bà có cái gì má trở tay không kịp ráng vậy tới sáng thì mới kéo cái cái cái cái, cái xe của bệnh viện nằm á ba nằm nhà nha rồi có thằng con nó ra còn trực đen nó ở trong nhà trong kia bác chạy là thằng em dạ em cái nghĩa của kháng chiến 95 á bộ đội nhau thương lắm mà nó thì không xài không dùng cái máy móc gì người ta ra không có liên lạc được bác chạy lại đó chút xíu à báo cho nó cái tin là ba bị nặng Dạ con. vừa tới cửa nhà nó thì ở nhà nó bảo má ơi ba đi rồi mà nước mắt tự nhiên má chưa có nói hết lời đó chưa có báo có tin là ông đau nặng thì ông đi rồi trên đường về má chạy xe làm sao mà nổi em mới đi được phải về tới nhà chứ dạ má cứ nói rằng là ông chơi gì kỳ tôi nuôi ông bao nhiêu lâu tôi đi biểu mà chờ má về chút cũng được sao chút xíu nữa về tới nhà rồi tao quay đầu về liền về thì thằng con nó ngồi đây nó trực ba nó bảo má thôi má khóc bao nhiêu được à. ba có cái gì mà ba không muốn để cho má nhìn nhìn thấy cái thời kỳ cuối cùng của ba như bà già má nghe cũng có lý con cũng nghĩ là do nhiều khi má ở đó cho nên là ba không muốn má nhìn thấy cái khoảng à, đó, đó. đó thật ra chuyến ra mà đi mới có 10 phút thấm thoát cũng đã 7 năm rồi hơn 7 lúc má yêu ba lúc đó là má bao nhiêu tuổi 22 tuổi là mối tình đầu không má mối tình đầu tới 25 ba má sanh cái thằng con thứ nhất là thằng thằng lớn năm nay nó 66 hồi đó ba cua má như thế nào má nhớ không trời ơi ở cùng đoàn cùng cái đội múa cua gì <laughs> suốt ngày tập <laughs> suốt ngày tập ông là đội trưởng đội múa yeah. Dạ. má thì diễn viên đội múa đó đội đội yeah. Dạ. đội năm bộ tập kết đó thôi má là nhiều nghề lắm ca nhạc kịch cải lương thậm chí làm siết nữa trời ơi kêu làm gì chỗ nào lắp rồi lắp đi ha hồi đó đâu có được tự chọn má nhưng mà lúc mà má với ba ừ, sinh hoạt chung một đội á thì ờ, trước khi mà yêu nhau á là má có ấn tượng gì với ba không ổng là có cái biệt danh là cọp bạch thì tướng tá thì ngon lành không biết tướng rồi đó mà chắc tươi rồi còn má thì ngược là phi đen phi mà lại đen là phi đen ổng kia là cọp bạch và cục bột cái cục than vui lắm <laughs> cô có người ba ba đẻ ra cô hạch à, đặt kết ông cũng là bộ đội dạ. ông ở tuốt ở bên ờ, cầu long biên đi qua bên kia dạ đi bộ không nha hai đứa dẫn nhau toàn tem qua ổng tự đứng ra giới thiệu và xin cưới bà phi tiểu làm vợ xin ba cô bảo thằng này ghê thì không hề ai chứ đáo đệ đáo để tính nó lạ à, lắm dạ. nó rất là cương nghệ và ngang ngang đúng bước thế nào chứ ở đó cũng tuổi trẻ thôi rồi thấy thích thì yêu mà ba đồng ý thì đám cưới tại à, cửa đông dạ. tổng cục chính trị dạ. đoàn của quân đội chính quy ấy còn Trú Vương ở đó có ca múa nhạc kịch có cái đám cải lương là tụi cô dạ. là quân đội thật ra đó tổ chức cho đám cưới nó mượn cái nhà gì có biết không bên đây để hòm bán hòm á còn phía bên đây để cái, cái văn phòng làm việc người ta lợi tâm bế thuê hòm rồi thuê bàn thuê ghế rồi đó thì mượn cái phía bên trời ơi này trẻ không có để ý gì dạ. đó miễn có chỗ để làm nó cưới là ngon lành dạ. rồi đồ bộ đội đâu có áo dài với gì mà lúc đó có hình chụp không má không có không có luôn ừ. ngày xưa là ba má đi cứ ờ, cái thời đó là đi diễn theo đoàn là mình cứ cứ rong ruổi mình đi như vậy thôi dạ. cái lúc mà sanh con á à cái lúc sinh con là má ra đoàn rồi má ra ờ, là ở nhà chánh dân chánh à chưa ra ngoài dân rồi ra dân chứ không còn bộ đội nữa dạ thì lúc đó mà ở đoàn cải lương nam bộ thì dân nam bộ không cái bộ văn hóa nó có cái nhà trẻ riêng cho con của các diễn viên à, dạ mà từ 6 tuổi trở lại thôi nha cho trên 6 tuổi tự lo rồi má cứ tiếp tục má đi làm nghề à, thôi tiếp tục làm nghề thôi vừa nuôi con vừa làm nghề gửi hai đứa nhỏ tới chừng nó 6 tuổi rồi đó thôi bây giờ tôi với ông quảnh tù tì biết sao giờ đứa nào cũng đi diễn hết rồi ông thì ông diễn bên đoàn ca nhạc tôi đài tiếng nói việt nam cô thì ở phía bên đây ở bên đoàn ca lương đi hoài một năm 12 tháng đi hết 11 tháng chỉ còn một tháng trở về hà nội để chỉnh huấn và viết lý lịch <laughs> hà nội nó bắt ký ghi báo cáo hai lần <laughs> bây giờ giữa ba bác nhưng mà thôi thanh niên thì cho bay bổng đi mình nhiều sao cũng là mẹ là phụ dạ. nữ mình chăm ăn lo cơm lo nước lo nuôi con rồi lo công việc sự nghiệp đâu có bỏ được cái gì đâu yeah. Dạ. cuối cùng cái cô mới nghe nói bên đài tiếng nói việt nam nó cần giọng nữ phát thanh viên giọng sài gòn yeah. Dạ. nam bộ rạch thế mình cũng rạch rồi và bên đây thì nó có cái ưu điểm là tại mình vẫn là diễn viên yeah. nên cái phát âm rồi các thứ thì lại có hồn hơn có hồn yeah. biết diễn nữa yeah. qua thi cái đầu mừng quá rồi ở nhà ờ, có gì ờ, có mà gì? vẫn được làm nghề vẫn được làm nghề vẫn cứ yêu cái nghề cái yeah. nghề dạ. đó nó cũng à, nói chung là cô có cái hơn từ bé lớn à làm gì làm vẫn dính với nghệ thuật cho tới cuối cùng về hưu bây giờ làm với tụi con làm bên điện ảnh cũng nghệ thuật nó xu hướng sao dạ. à chị yến hồi nãy là cô phi điệu có nói là ở cái tuổi này cô vẫn còn chạy xe đi quay không biết ở nhà mình có lo sợ không trời lo chứ nói hoài mới lại có lần à, ông anh cũng giấu đi mà mà bà lao quá trời giấu xe giấu xe giấu, <laughs> giấu với xe mini luôn à, giấu giấu đó. xe không cho đi nữa mà cũng ờ, rồi, rồi sao ở lúc đó cô đi bằng gì à, bây giờ thì có rất là nhiều phương tiện di chuyển thì tại sao là cô lại không chọn là đi xe ôm hay là đi xe taxi hoặc là cho con cháu chở đi làm nói là bất tiện tự mình muốn đi đâu thì đi chủ dạ. động lúc nào mà đi đi quay á mà đi xa lắm á thì mới nhờ nhờ ông xã chở Ê, nhưng mà nga dạ ờ, trước giờ cô ờ, cô đi xe như vậy á có bao giờ mà cô bị một cái sự cố nào bị mấy lần rồi bị hoài anh bị hầu mấy lần là, hầu như là năm nào cũng phải bị một lần hết trời đất ơi thì người ta Ồ, đụng bị, vô bị gãy tay nè té xuống thì cái cái ấy cái xe nó cán vào cái phần da này này may là phần da nó không vào phần này hồi đó thằng nằm bệnh viện thôi. thống nhất mấy tháng chứ lâu chưa chị lâu rồi mấy năm rồi ừ. mỗi năm một lần anh bị hoài chậm phía sợ hết một cái là chạy chạy lại rồi cái lần mà bị xe nó cán lên cái cái cái tay Chờ cái phần mềm á phần dạ, dạ. thì lúc đó thì như thế nào gia đình mình nó tiếp Không nhận biết. thông tin đi ngay đường lý chiến thắng này này thì gần dạ. nhà này thế xong dạ. là lúc mà té xuống thì thì thì mấy người ở đường bên đó người ta biết tại má hay đi đường đó người ta mới la lên người ta nói là nhưng mà lúc đó không có ai ở nhà biết thế đó ở lúc đó chị ở đâu kỳ đó mình đi du lịch ra lúc đó chắc chuyến đi du lịch chắc không còn vui vẻ gì nữa không không không có báo cho mình mình về rồi đến khi mà chị về chị biết cái thông tin đó thì lúc đó cái phản ứng của chị như thế nào lúc đó là chưa chịu đi bệnh viện đâu đến lúc mà cứ bó hay cái gì đó thấy bằng mật gấu thì sao nó không tan cái máu bầm mới đi vào bệnh viện thống nhất tốt nhất nó mới bị lóc ra ra mà nặng chị có thấy cái điều đó là cái điều khổ tâm của chị không ừ đúng rồi ừ. khi mà ngoài em bệnh á là ngoài em giấu không có nói gì hết Trời chừng ơi. nào mà không chịu nổi nữa ừ. thì mới lên tiếng còn ví dụ như um, bị bắp té bầm chân cũng không nói luôn nhưng mà trộm vía là ngoài em cũng chưa có bệnh gì nặng lắm có khi nào mà tự nhập viện một mình không dạ viện chưa có không, không có đi, đi khám, khám bệnh thì có đi khám thôi. bệnh mình á mà tình hình sức khỏe của của bộ ma Điểu thì hiện tại nó như thế nào ạ? À? Ừ, không, không có bệnh gì nghiêm trọng Dạ Má cũng không Má cái lúc mà à, sau này khi mà má đi quay á là má phải đi nhiều nè rồi phải chạy xe máy nè mà con con nói thiệt đến bây giờ con vẫn còn rất là nể cái chuyện mà chạy xe máy của má có gì đâu lan ơi nó dễ lắm tại vì mình đi liên tục mình làm liên tục ngay bản thân má thôi nó nhớ là ủa tại sao mình mình qua được những cái truông đó ta thì đó qua được hết đi đi bê 6 tháng trời cũng đi được luôn à. nhưng mà sau này khi mà mỗi lần mà má đi ờ, đi quay xa như vậy đi sớm về khuya mà lại đi xe máy một mình thì ba có la không không ông quen má rồi tại vì hai đứa biết nhau quá biết từ hồi còn trẻ với nhau tới sinh con đẻ cái tới nó lớn về tới trong này ở này thì lúc đó mới hai đứa ở gần nhau cho Hà Nội ít ở gần nhau có cứ 12 tháng là bệnh nào mới đi đường này này đi đường này mà chính thức ở trong thành phố Hồ thành phố thì mới là về coi như đoàn tụ gia đình yeah. Dạ. à, hai đứa nhỏ đem về nó cũng lớn đi học rồi đó, tự nhiên nhớ lại vậy mà không biết tại sao mình qua nổi qua được mình ý chí thôi khi mà ba má bắt đầu về đây về trong thành phố sống nè rồi cái sự quan tâm cái sự chăm sóc của ba má nó còn nguyên vẹn như ngày đầu không hay là nó quen mặt rồi cho nên là không có còn những cái chuyện đó nữa không phải là cái hướng đi mà làm cái hướng tình cảm về cái nội tâm bây giờ lo con nó lớn mặc dầu là mình là những cái người làm công tác nghệ thuật là tiếp xúc nhiều lắm cô biết là qua nó cũng có nhiều cái phức tạp và nó thử thách dữ lắm yeah. Dạ. mà phải vượt qua được hết nói chung gì thì gì thì cũng có cái rạch rào cản yeah. Dạ. con cái ờ, khi gã vợ chồng rồi thì hai ông bà việc của ông sáng tác thì ông lo sáng tác ông cứ đi ông đi suốt ngày yeah. Dạ. cũng như cô cũng làm làm nghề cũng đi suốt ngày để ra về nhà chỉ có gặp bữa cơm và tối cũng có thể trò chuyện được chứ mọi khi là không gặp bữa cơm mà cũng không tối thỉnh thoảng mới gặp phải đại khái thế Tại ra cái này nói chung là nó cũng có cái hoàn cảnh lịch sử của nó Là đúng cái lúc cái tuổi của mình Phải gánh vác những việc đó Phải làm những việc đó trước đó là lý tưởng hai người Cùng một lý tưởng, một một con đường Thành ra đó quản với nhau hơi dễ chút Chứ không phải dễ lắm nha <laughs> Cũng thăng trầm lắm á yeah. Dạ. Nhưng mà cái chuyện đó là râu riêng như má nói má chia sẻ là nhiều khi má đi làm á má nhận một cái dự án đó mà má cũng không có không biết nhiều không biết nhiều hết trơn ai trả nhiều trả má, trả má cũng trả. không quan tâm mình nó không trả má cũng không quan tâm rồi tiền đâu mà xài má có lương à lương hưu đó trời ơi trả. mà má có thì ba ta, ta, nó đưa túi này tao tao qua bữa sau tao cho bên đây hết không gửi gì nhiều <laughs> được trăm triệu nữa không được mà mấy chục năm rồi mà cũng được <laughs> mấy chục năm rồi không được trăm triệu luôn được trăm triệu chưa thấy trăm triệu ờ, chắc mấy chục triệu có nhưng mà đơn hưu thì ăn ờ, tụi này nó nuôi rồi dạ. à, còn mình đi ăn với đoàn phim thì lãnh cái đó mới giúp <laughs> dạ. cho mấy ông thầy chùa mà khổ quá giờ có nhiều người khổ lắm cơ thật ra mới giúp hết có bao nhiêu đâu sau đây là bởi vì quá bất ngờ bình thường nha là trong chương trình gõ cửa thăm nhà thì sẽ có nhà là ăn rất là nhiều những cái món như màu sắc ha họ sơn hào hải vị nhưng mà cũng có gia đình là ăn giống như đơn mình đi là ăn rất là đơn giản hoặc là chay chay ăn dạ. chay luôn nhưng mà hôm nay là một cái bữa ăn mà phải nói là nó đậm chất việt nam luôn và nó đơn giản hơn chữ đơn giản nữa em có thấy không ủa, ủa cô cô ơi cho hỏi cái này cái mình ăn nha hỏi mau mau đi đã bụng rồi dạ. rất rất rất rất rất rất thẳng thắn đúng không dạ thôi con mời má đại chị này. nước quá rồi rồi ơi dân đi mời đi nha mời ờ, ờ, chị yến mời yến mời điểu ờ, cô dễ ăn lắm mà được cái gì mềm mềm mới đi liên quan cái phim ma mười trời ơi nó cho đồ nhậu không à rồi đó dạ. con ngồi cô vòng ngoài đâu có nhai được cái gì nó nhỏ nhỏ cái thằng là tiếp viên đó bà con vô con cho bà có mấy ăn liền với con có cái sức gì đó con đổ đó, đó con đổ cho bà dạ cái này ta nhai không à nó vô nó vô đâu năm mười phút rồi chạy ra họ ờ, không có miệng liền thôi con đem cơm cho bà ăn với con với trứng trứng gà mới được Đúng đường quá à má ơi vậy rồi mỗi lần mà đi quay phim á mọi người có có chăm sóc riêng cho má về phần ăn uống không hợi la yên chí nó chăm dễ thương lắm dạ chăm tới quá quá sức tưởng tượng luôn á dạ. trong cái chế độ ăn của má là mình có cần phải kiêng khem cái gì hay không để giữ sức khỏe không chị không có gì ăn cháo mẹ ăn cái đồ mềm mềm à, mà ngược lại là ăn cô đường số một, ăn đường đường ăn nhiều nhất ăn hơn mấy đứa này nhiều dạ không sao hết không có kiêng cái gì hết trơn dạ. thậm chí mỡ cô ăn nhiều hơn mấy đứa này trời ơi tết mà nó pho mỡ là nó hai chồng nó ăn cơm nạc cho lấy mỡ ra mà em em thấy không nhờ ăn mỡ đó mà từng tuổi này mà em coi thì có da có thịt này đúng đó. rồi nhưng mà ở đây là không có khuyên <laughs> không có khuyên mọi người ăn mỡ là ăn nhiều ăn như là cô nghe tại vì tùy cái thể trạng của mỗi người không, không nhưng mà mình vẫn phải công nhận một điều là gì nè mình thích cái gì thì mình cứ ăn cái đó dạ. tinh thần mình nó thoải mái trước cái đã dạ. mình sảng khoái trước cái đã là đúng. mình khỏe phải không ạ chứ không lẽ giờ thèm ăn muốn đó chết luôn mà tụi bay không cho tao ăn rồi tao buồn bã nguyên đêm tao không ngủ được là sức khỏe mất <laughs> tối á chị yến thường là má dạ. phải điểu làm gì trước khi đi ngủ rồi ngủ thì là vào lúc mấy giờ rồi à, má giải trí như thế nào có phim có tivi nữa ngày nào cô cũng lạo cho hết cái tờ báo trên bàn này rồi coi tivi rồi bấm bấm bấm bấm có bấm, bấm. cái này coi hình không à không có liên lạc cái này được mà cô liên lạc thường thường là bằng cái cái cái cục gạch này, <laughs> đó cái này là sáu ngàn mốt đưa đây coi để em phải Nokia sáu ngàn mốt để em phải thảo đúng không quay phim được chụp ảnh được đủ thứ hết dễ sợ chưa à, xin chào chào quý vị đến với buổi livestream của quốc thuận và má vi điểu nha đó livestream nè đó hay ghét không đó. rồi bây giờ nè em có biết không tất cả những thành viên trong gia đình không chỉ là chị yến mà là tất cả các thành viên luôn bây giờ điêu có một cái nỗi lo lắng cho má phi điểu đó là gì biết không gì xe <laughs> gì phải lo má tự biết sức khỏe của mình dạ. khi nào mình cảm thấy nó không có làm được nữa thì đừng làm dạ. chứ không phải là cần tới con nó phải nhắc chắc cái lúc đó là cái này nó hư rồi nó mới nhắc <laughs> chứ còn má không tỉnh lắm nó biết yeah. Dạ. chứ nhưng mà vậy nè má phi điểu con nói má nghe những cái sự cố nó xảy đến á đúng rồi là chúng ta không lường trước ngoài cảnh hơn và bây giờ má không đụng người ta ta đụng nhưng mà người ta đụng không à hai lần đây một dạ. lần đây là ba lần nếu như mình không à mình đúng đụng nếu như nghệ sĩ phi điểu ở cái độ tuổi 29 chẳng hạn hay 39 giả tỷ đó thì mình chúng chúng ta có một cái sự phản xạ rất là nhanh mắt thấy tai nghe rất sáng thì má phản ứng sẽ rất là nhanh còn bây giờ cái độ tuổi này thì thật ra là như này má cũng phải lo cho mình chứ đúng rồi phải lo chứ phải lo chứ rồi tụi con sao biết được phải lo ông đầu ta nhé à nhưng mà <laughs> nhưng mà má sợ gì má sợ ảnh hưởng đến con cháu bắt công mấy đứa nó hay sao má thích tự do cái gì cũng phải tự mình làm khi nào cái gì không làm được má mới nhờ tới người khác trong đó có con có cháu có hàng xóm có người quen có người không quen má thích tự làm không thích sai tiếng ai trong lúc mình còn làm được Thế nhưng, nói vậy tôi nhưng mà cái lúc mà má ngã xuống đường bị chiếc xe hơi cán qua cái tay đúng rồi nó kéo chạy vậy thì con đang hỏi má nghe cái lúc mà má gặp tai nạn như vậy trong đầu của má cái lúc đó má nghĩ cái gì tay bà ta lấy là không được nè ta còn còn ngồi vậy ta nó dính rồi xe sơ mày đi tới thì đừng có đi lui nha nó à, chỉ là kia bà bên kia bà đi qua bà nói mày cán nhầm cái bà đám phim mày cán làm quảng hồn chạy luôn coi cái số <laughs> hồn kịp cái số xe nó tự mới về thay cái quần rách luôn bên trái là đó tự về tao leo lầu tao lấy cái tổ của thống nhất đó để tao chạy về thống nhất cũng đi cái xe đó xe xe đâu có sao rồi tự chạy xe máy vô luôn tự đi luôn cũng mà cái tay là rách nát hết trơn luôn rồi dập cho đây là dập chỗ này dập chỗ này mà không dính lúc đó không ai ở nhà hả má đi ngoài đi đường mà cô này đi ngoài đường giờ à. lý chiến thắng này nè về thì chỗ đó nhà ừ, tao đi hết cho xong tao vô rửa rửa rửa rửa, rửa băng có năm nay 21 ngày mới được về xong mới <laughs> điện thoại về nhà, nhà má rằng nằm trống vô bình thường có gì đâu Được, em biết cái cái cái cái việc đó là nhưng mà em cản không được bà cứ đi thôi khi nào mình nói mà bà không nghe về sức khỏe rồi giận không đó cũng đúng tức đó. cũng giận lắm nhưng mà bây giờ bà quyết định vậy rồi đâu có thay đổi gì được đâu tại em biết tính má rồi càng càng vậy chứ cô bị nó giấu xe cả tháng rồi tao vừa xong tao bảo đem xe về má dứt khoát đem về má <laughs> anh biết quá mà ta biết ta nhưng mà tao bay làm sao biết ta <laughs> giờ ta vẫn chạy lên tao mới đi em nói thiệt là phận làm con như tụi con là tụi con bị buồn nè mà vừa lo nè nó nhiều cái tâm trạng lắm mà ví dụ như bây giờ vì chiều theo má ví dụ như chuyện là má bị tai nạn xe vậy đó tụi con rất là cảm thấy có lỗi luôn á mà lỗi này là do má chứ do đâu đúng không do má không có chịu nghe má không có chịu để cho mình chăm sóc má má thấy tội nghiệp tụi con không Người phụ nữ này kiên định <laughs> nói nghe bây giờ tụi con là tới từng cỡ tuổi má nếu mà cái tính cái tình ha suy nghĩ hơi giống giống vậy thì tụi con sẽ như má chứ không phải như con bây giờ con hiểu đó không tôi chết là cái số mình hết sức cẩn thận nhưng mà khi chết lại mà chết là hết không còn là vấn đề sống mình làm được cái gì nhưng mà sợ có cái đúng sợ có cái cũng chưa chắc đúng má vẫn quyết tâm là con làm được cái gì cho xã hội con làm được cái gì để hỗ trợ giúp đỡ cho cái lớp trẻ trong đó có con cháu chắc của mình gì đó à, của cái con đường mình đã chọn đó thì má không tiếc một cái gì hết mà không sợ một cái gì hết thì làm sao tôi bé can được còn lâu mới can ta được đây là người phụ nữ mà đại diện cho những người phụ nữ mà thuộc cái tầng lớp là anh dũng kiên cường đó, cho nên má đi chùa má chỉ nói một câu thế này một là đi đọc kinh cho ông siêu chừng nào tới thương má má nói với con với cái cháu bữa nay con là khi mà má nằm xuống quả thiêu chứ không có chôn nha thiêu xong rồi vô chùa ôm cái hộp của ba đó của má đem thả luôn tụi con khỏi khỏi phải đến đi chùa khỏi phải làm gì đi còn má má làm được thì má làm cho ba còn tới thiên má tụi con làm vậy cho nó nhanh thì thôi dạ. yên tâm rất là dễ quá Thôi thực ra là ở thế hệ con cháu như tụi con mà nghe những cái lời dạy cũng như là những cái chia sẻ của má Phi Điểu Hãy nói là hết sức là quý giá Trước khi mà chúng con ờ, kết thúc chương trình này thì hôm nay là con có một món quà bí mật để mà gửi đến ờ, cô phi điểu nha và nhiều năng lượng và và sống lâu sống lâu lắm luôn Có lắm luôn Xin chào bà nội, con là Hoàng Phúc nè Con năm nay đã gần 20 tuổi rồi Con vẫn luôn nhớ hình ảnh bà nội chăm sóc con từ bé đến giờ Thì con chỉ mong bà nội có nhiều sức khỏe và sống lâu Con rất nhớ bà nội Con chào bà nội, con là Kitty nè Con rất nhớ bà nội và con chúc bà nội thật nhiều sức khỏe và sống lâu thật lâu chung với con lâu thật lâu chung với con ừ <laughs> hay quá quay yeah. Dạ. nào không biết là bây giờ bà nội bà cố phi điểu sau khi xem một cái những cái clip mà của các cháu chắc gửi đến như vậy thì không biết là cái cảm xúc của bà như thế nào bà cũng không có nhiều con mà cũng không có đông cháu lắm đâu phải không con thì hai đứa đứa con gái đứa con trai ba đứa đứa cháu nội hai đứa cháu ngoại chắc thì bây giờ cũng ba đứa má dạ. phi à, bà phi à, gửi lời cảm ơn rất cảm ơn tụi con nó rất thật rất tình cảm rất nghĩa tình trong đó có bạn bè quê phim với nhau cách đây cũng cả chục năm rồi dạ. à, lan nè rồi rồi Úc Thuận nè cũng đã cô cháu cũng đã gặp nhau à, lâu rồi lâu lắm bây giờ mới nhau. gặp lại trong cái phim diện dưỡng lão à, con cháu đi thi hàng ngày đó thể hiện là thôi quá đầy đủ <laughs> cảm cô cảm thấy cuộc sống này đối với cô rất là hay rất là ưu ái và rất có nhiều cái để mà khi mà mình nhắm mắt thì mình khỏi cái ân hận cái gì riêng đối với khán giả của phi điểu đã là tình cảm đã thương yêu biết nhau hiểu nhau à, đối với nhau như bắt nước đầy thì không thể nào mà vơi được thì phi diệu cũng nhân đây xin gửi lời cảm ơn tất cả các quý khán giả từ già tới trẻ và đặc biệt với những người lớn tuổi và các cháu bé biết bà dạ. và con cũng không biết nói gì hơn à, cầu chúc cho cô cho má phi điểu à, sẽ tăng thọ rồi à, trí tuệ luôn luôn lúc nào cũng minh mẫn để mà có thể tiếp tục cống hiến tiếp tục làm việc không chỉ cho gia đình mà cho xã hội giống như là những cái ước mong của cô thay mặt chương trình con rất là cảm ơn cô rất cảm ơn chương trình rất cảm ơn các cháu đây đình lúc nào nó cũng ôm ngoài vậy đó không mất mặt con ạ à. <laughs> thôi được rồi coi nói một câu đi chúc lâu trong lâu mạnh khỏe sống lâu rồi phải mạnh khỏe sống lâu nha ừ. chứ mà sống mà không mạnh khỏe không có làm ăn được gì hiếm vậy đó kìa trời ơi từ mới đẻ ra cho tới đi lấy chồng còn ngủ với bà ngoại đuổi về bệnh gì theo con này nè cá đầu mà ông cưng lắm ông ngoại cưng lắm